xanh tràn đầy hương hoa từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng mùa xuân đến với cánh mai vàng đào kêu xa kìa hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời cùng bên nhau say sưa hòa theo câu ca một câu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 phòng ngủ 5 nhà vệ sinh có phòng thông giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Hướng của căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng tây tây bắc thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch nha. Và căn nhà này thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường uh, à, à, 9 quận Cầu Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà chúng ta thì uh, với xây mới và thiết kế đẹp được gia chủ thiết kế bên ngoài với những các cái ờ, đèn chiếu sáng và những các cái cây xanh trổ ra bên ngoài rất là đẹp nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì nằm nằm ngay sát bên với lại khu vực công viên Làng Hoa và chợ Đông Tây nha quý anh chị. Đây một mẫu nhà với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 12m và với đàn cơ sao bán là chỉ với giá là 6 tỷ 500 triệu đồng thôi và còn thương lượng như quý vị. Và tiếp đến em sẽ mời tất cả quý vị khách hàng chúng ta xem cái ờ, con đường của căn nhà mình nha thì ờ, con đường của căn nhà chúng ta là con đường rộng lên đến khoảng uh, 4 mét vào một con hẻm xe hơi, xe ba gác vào đến tận nhà mình nha quý vị. Đây là một con hẻm rộng và hẻm thoải mái này. Khu vực ở đây thì à, cũng như là rất an ninh và sạch sẽ thoáng mát nha quý vị. Một con hẻm rất là uh, sạch sẽ và khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị. Ngay sát bên lại khu vực công viên làng hoa và chạy Đông Tây, một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và được cho chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Nhà mình thì ờ, được ờ, gia chủ xây mới và thiết kế đẹp tặng phụ nội thất kèm theo và với mức giá bán là chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng thôi và còn thương lượng như quý vị. Đây thì ờ, căn nhà bên ngoài mặt tiền chính của căn nhà chúng ta này với những các cái uh, cây xanh kết hợp với những hệ thống đèn led và những các cái trần thì được gia chủ là đóng trần ốp gỗ rồi. Rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị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 Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có cái um, không gian khu vực à, đậu xe máy và phòng khách của căn nhà mình với à, xây dựng một trệt và ba lầu thiết kế đẹp và có tặng full nội thất đầy đủ gia đình mình. Đây là một mẫu nhà cực kỳ là tuyệt vời nhé quý anh chị. Và với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng thôi. Lại với à, tặng full nội thất đầy đủ cho gia đình mình. Với những bộ sofa kèm theo là à, bếp ăn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 Khu vực phòng vệ sinh và phòng bếp ở đằng sau Nhà mình thì có giếng trời đằng sau luôn nha quý vị Đây với đây thì à, sẽ được cho chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn 4 ghế Và có bàn ăn Đấy và kết hợp với tủ những uh, tủ thì được gia chủ làm những các chất liệu gỗ ăn cường Và với uh, không gian khá là rộng ngang 4m2 độ sâu 12m Và xây dựng uh, không có sân xây dựng phun đất luôn Thì uh, không gian của căn nhà mình khá là rộng và rất tuyệt vời như quý vị Trần thì à, được gia chủ là ốp trần gỗ rồi à, à, Thạch cao như quý vị Đấy và bên tường thì được ốp gỗ nha Đấy với khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, mặt đá hoa cương Tay vịn và gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực Mặt đá hoa cương thì chủ nhà có kết hợp thêm hệ thống đèn led cho khu vực cầu thang như quý vị Đấy và di chuyển lên khu vực bên trên tầng lầu thì chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ đầu tiên của căn nhà khu vực phòng ngủ đường sau và trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có giường ngủ kết hợp với bàn trang điểm kệ để tivi và với khương soi lại với uh, uh, tủ âm tường đấy và có uh, cửa sổ giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng như quý vị và có bàn trang điểm luôn này và ờ, không ờ, được tặng thêm điều hòa luôn nha quý vị và bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh kết hợp với lại gương soi sáng luôn nè quý vị đây và vòi tắm thì vòi tắm hoa sen và hàng nội thất là hàng Limac nha quý vị cửa thì được gia chủ làm cửa um, cổ uh, uh, sồi nha khu vực đằng trước đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh đầu tiên bước vào đấy với gạch thì được gia chủ dán lên tường rồi lên uh, trần nhà rồi nha anh chị và ở đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ và kệ để tivi kèm theo là giường và có um, tủ âm tường. Đấy, với bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết cho căn nhà mình rồi nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là khá đẹp và tuyệt vời. Nằm trên uh, vị trí ngay tọa lạc ngay trục đường của Lê Văn Thọ thuộc phường uh, à, 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và di chuyển đến khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Với ờ, một căn nhà tặng full nội thất và giấy tờ đầy đủ hoàn công cho gia đình mình rồi thì ờ, anh chị khách hàng chúng ta đang theo dõi trên kênh nhà bán à, quận cò Vấp cũng là trên kênh hệ thống kênh YouTube à, đang à, chào bán những căn nhà đẹp và giá cả hợp lý nha quý vị ở trên kênh nhà đất chiến thắng chuyên bán nhà quận cò Vấp Tân Bình và quận 12 với sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng đầy đủ hết cho gia đình mình với những cái căn nhà giá rẻ và đang được uh, gia chủ thương lượng với giá cực kỳ là mềm mại cho gia đình mình. Khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mua cho thuê, mua đầu tư vẫn có giá tốt để à, anh chị, khách hàng, cô chú mình mua để sở hữu một căn với thiết kế theo phong cách hiện đại và rất đẹp và sang trọng như quý vị. Khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ số 4 và được gia chủ tặng giường, bàn trang điểm, kệ để tivi đầy đủ hết cho không gian căn nhà mình rồi với um, tủ âm tường. Đấy và cửa thì được gia chủ làm cửa nhôm xin pha, kính cường lực mề ly. Một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và tuyệt vời Nằm trên khu vực trung tâm ngay đường Lê Văn Thọ Thuộc ờ, phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Ngay ngã tư Lê Văn Thọ và ờ, Nguyễn Văn Khối nha quý vị Vâng, di chuyển đến khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến ờ, không gian, khu vực sân thượng, phòng thờ và sân phơi Nếu quý vị đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng như là kênh hệ thống kênh TikTok Thì đừng quên đừng uh, bỏ lỡ những cái sản phẩm bên kênh nhà đất bên em thì hãy nhớ đăng ký đăng ký kênh và bấm vào tín hiệu chuông để theo dõi những các cái video mới cũng như là những cái căn nhà đẹp và những cái sản phẩm tốt để cho gia đình chúng ta lựa chọn nha quý vị. Đây trên đây chúng ta sẽ có phòng thờ này và sân thượng trước và sau. Đây sân thượng trước và sau của căn nhà mình, khu vực để máy giặt và sân phơi. đây đường sau thì à, nhà của chúng ta sẽ có một cái uh, uh, sân thượng đường sau nha quý vị. Và trong video kém đến đây cũng như là cuối của căn nhà rồi thì à, xin kết thúc và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng chúng ta trong một video mới. Xin chào và xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại.